rồi thằng dưới rồi À, xin chào mọi người nha hôm nay em uh, à, test cái bộ camera này để uh, gửi cho khách hàng này ha đây là dòng camera con này là dòng 2 2.0 ha lô phun dài của nó là phun HD 1080 ha. đây là cũng đầu camera là đầu này là chạy độ phân giải phun HD 1080 ha Đấy, chuẩn 1080 luôn chứ không phải là đồ phân giải chỉ 1080N nhá. Đây là 1080P tức là đúng chuẩn của độ phân giải 1920 x 1080. Thì hôm nay từ khi à, giá ban giao à, sản phẩm cho khách hàng thì em cũng à, sẽ sẽ kiểm tra được cho khách hàng để đảm bảo là khi sản phẩm đến tại khách hàng là ok. Thank you. rồi ok đầu tiên là sẽ cắm là kết nối à, cái dây cổng hạt đế vào ha để chạy mình sẽ cắm nguồn à, lên ờ, cục nguồn đã cắm xong vào à, đầu ghi ha nó có tín hiệu rồi này ha đây là mặt camera đây là giấy tín hiệu ha giờ em đã làm sẵn đây rồi em làm rất là chắc chắn này cái đầu vào sau này đọc xong mình lại bật kéo mình cuốn cái này á để tránh trường hợp nó bị oxy hóa ha khi mình à, làm xong thì khi mình cần phải cuộn lại chỗ này để không có bị oxy hóa ha đây là hai đầu kết nối lại với nhau đây em test thử thì em không quật nhưng khi mình bị lắp đặt xong cái vị trí này là mình sau khi làm xong á thì mình lấy băng keo mình cuốn cái chỗ này ha được thật chặt ha để không có bị oxy hóa nó vào nha. đó là đầu camera ha còn đây là mình gắn cái cục nguồn của camera cục nguồn camera để lấy con chuột cái này rồi đấy là lấy con chuột để gắn ha để mình gắn mình trái thử thì đây là mình test à, thử sơ chất lượng của hình ảnh của camera ha đây là mình test hình ảnh camera để khi mình bàn giao cho khách hàng ha mọi người có thể nhìn thấy ha rất là sắc nét ha tại độ phân giải nó rất là lớn nên nhìn nó rất là sắc nét ha đó ở đây thì có người em đứng quay thay cho em vậy đó à đây ok ha chỉ ra ngoài đường nha đây là đường trời đang mưa nhá bắt đầu trời mình mưa à, đây là nhìn ngược sáng đó ok cơ chế của nó nhìn ngược sáng như thế này rất là ok nhá đó với cái diện tích thì à, một cái này đủ quan sát được một diện tích rất là lớn ha thì bây giờ em phải à, đang à, kiểm tra lại à, cả cái vị trí camera ha Đấy đó đây là quá trình đang nhìn ngược cán ha nhìn ngược ở trong ra ngoài đó camera thấy mọi người thấy nhìn ok không nó hơi sóng sóng là do em di chuyển á rồi vị trí cổng thứ nhất là đẹp ok xong sang test sang vị trí cổng thứ hai ha đây là vị trí cổng số 2 giờ cổng tài đây là đầu kia bốn kênh ha thì đây là kênh thứ hai ha à, thấy là đọc chữ ok không ha đây từ từ zoom lại nha hả, đó đó à, cực kỳ là ok ha đó. rồi để tiếp tiếp cổng số 3 và số 4 ha đầu này là đầu 4 kênh số số 3 ha đó cổng số 3 cổng số 3 cũng ok ha Đấy, xem ở cái màn hình này rất là sắc nét ha đó Được chưa mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh ha ở cái màn hình ha là cực kỳ là ok ha đó, mọi cổng ok đến cổng số 4 vậy hoàn toàn yên tâm nhá khi uh, nhận hàng thì bên em là xét tiền kiểm tra hàng cho nó đầy đủ rồi nhá nên là khi nhận hàng là không uh, phải uh, cần phải suy nghĩ gì hết đấy ví dụ khi nào khách hàng mà mua bên em mà có những cái vấn đề gì mà không hiểu á thì có thể gọi điện trực tiếp á ba số điện thoại ở đây cũng có này hoặc là số điện thoại của em không chín tám hai ba chín tám bảy chín tám á đó thì nên em phải hỗ trợ trực tiếp à, cho khách hàng nhé nếu như mình không biết cách cài đặt gì ha ở đây thì mọi cái sản phẩm này thì bên em đã có video hướng dẫn cài đặt xong rồi ha đó là bốn cái bốn cổng đã kiểm tra hết rồi ha thì bây giờ ta kiểm tra cổng vị trí trước sau ok anh ha nói chung là cái đồ đồ sắc nét của camera này hoàn toàn yên tâm mọi người nhé mình mua về một bộ mà mình tự gắn là giá nó cũng rất là dễ dễ chịu ha rất là rẻ ở đây khách hàng đặt mua online á về từ nhà, nhà tự gắn rồi cảm ơn mọi người nhé nếu mọi người à, có nhu cầu mà mua camera về từ gắn thì à, liên hệ với bên em nhé thì có số điện thoại của em là 0982398798 hoặc là 0868434444 thì à, bên em sẽ có cái giá hỗ trợ tốt cho mọi người ha để mình về đó sẽ tự lắp đặt và có video hướng dẫn à, đầy đủ cho mọi người à, mọi người xem là nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nhá à, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá chúc mọi người một ngày à, vui vẻ